Nam mô a Di Đà Nam mô a Di Đà Phật Thánh thơ từ thiên đình mười phương chư Phật giáng thơ hồng ân cho đất Việt Phật quyền đào tạo hiện tài giúp dân giúp nước mai này đi lên hồng ân từ đấng bề trên bán cho đất việt làm nên sự vàng thiên binh thần tướng dàn hàng chờ người đến thần để ban pháp này lận kỳ rồi sẽ trao tay Phật tin theo độ thấy ngay điểm màu ngôi vua bền vững dài lâu quốc dân được hưởng ơn sâu cung đình không còn những cảnh điêu linh người người nó ấm an bình giàu sang mong lắm thầy mong lắm thầy